hello hello cả nhà hôm nay trời lại khóc nữa rồi cảm động trước uh, tấm lòng của mọi người cứ ngày nào đi lấy rau là trời khóc à trong khoảng giờ này là trời khóc hello cả nhà cả nhà ơi ui quá trời mưa lớn rồi mình đang chuẩn bị đi ờ, tới ờ, chỗ trạm thu phí lấy gao nha trời lại khóc nữa rồi mưa lớn luôn á à, chào ờ, chào em nhật nhật trần không chưa ngủ hả con không ngủ rồi chú ngủ với mẹ nha ừ. sao con chọn đó một con ngủ với mẹ dạ chào anh thiện tấn đi lấy gao chào Minh Thì chào Thảo Vi Lê Nguyễn ơi mưa tiếp rồi cả nhà dạ, ơi <laughs> Ai, anh em mình à, tới rồi ôi mưa quá trời ủa thằng khanh đâu mưa rồi đúc đít vô Dạ chào bạn Kim Tho Ôi Anh anh có, có gì ướt đại đi ướt hồi nó về thay đồ bữa nào đi lấy với rau trời cũng khóc hết chứ xuống sao được giờ thích được bên đây được không giờ được không trời cảm động đang ờ, ngay ờ, tại ờ, nhịp vọng nhịp dẫn cầu Cần Thơ nha dạ mưa quá trời mưa à. Phước xin chào cả nhà nha Hôm nay thì là đủ đồ chơi rồi Gạo, mì, đồ về hết trơn rồi Mì mới về trăm mấy thùng Gạo thì mới về thêm một tấn Cũng nhờ sự hỗ trợ của các cô chú mạnh thường quân đồng hành đúng rồi tài xế này thì ở bên uh, bình minh bình minh và ôm gì đó nói chung là bên hướng vĩnh long thì anh em thì thường hẹn ngay tại đây ngay nhịp dẫn cầu cần thơ ngay trạm thu phí lấy rau xong rồi uh, về đeo khẩu trang vô là toàn ơi toàn ơi không quên nè nè nè nè khoai lang khoai lang đó ờ, có cho không mai đem mai đem qua vài bịch tới chia cho bà con á để em nói với uh, ngân ngân ngân trời ơi mai đem khoai lang nữa đi mai để nói bà đem khoai lang nữa rồi đi luôn anh hạnh ờ thanh khoai lang của người ta rồi của người ta đặt rồi rồi thôi cảm ơn anh đi rồi miễn đường thôi <laughs> bào được bào xin không được thì thôi chứ sao giờ go vòng về dạ thì bắt đầu giờ này thì uh, anh em mình uh, lấy gao về bắt đầu soạn soạn mấy tiếng đồng hồ về đem tập kết soạn rồi bắt đầu vô mì gao củ quả chiều tối thì bắt đầu đi ờ, hỗ trợ cho bà con yết rồi quen rồi hết sợ rồi hết sợ mưa rồi còn có mưa có mưa mà tại không có mặt rồi cái tóc dài luôn xong cái mùa mùa covid này một cái chắc tóc dài thon luôn đi nhậm đầu luôn đi nhậm thành nguyên đầu vàng luôn gì vàng vàng ánh kim nha nhìn bên phải dạ em cảm ơn ờ, cả nhà nha thay mặt anh em cảm ơn cả nhà luôn và cảm ơn ờ, quý mạnh thường quân đã đồng hành hôm nay thì ờ, về đủ đồ rồi đủ đồ chơi rồi chiều nay thì sẽ có thêm 300 kg bún nữa nha Phước sẽ phân ra mỗi bịch bún là một kg ở bên cái chị ở bên đường Đề Thám chị hỗ trợ thêm 300 kg bún nữa mình sẽ có gạo có bún luôn bún thì về mình bỏ chung với dưa leo mình sắc ra mình ăn chắc ờ, dạo này ờ, cô chú anh chị cũng ờ, ăn mì ăn gì nè ăn gạo nấu cơm cũng hơi ngán đi xíu giờ mình có bữa nay có bún nha dạ cảm ơn chị Trúc Mai à trạm kiểm soát khi mà cắt xe đi vào tới cần đi ờ, đi ra đi vào cái đó là hướng dòng thơ phải không đúng rồi hồi ờ, nó mình chạy ngang đó đó dạ em cảm ơn chị Bích Dân ạ à. mùa mưa dạ mọi người cảm ơn thì ờ, cảm ơn ờ, mấy anh em thường thì mấy anh em ờ, sẽ làm nhiều việc hơn Phước Phước thì chỉ cầm cái điện thoại là nhiều cầm điện thoại quay quay thôi còn anh em thì họ làm nhiều hơn mì nguồn mì bây giờ là nó cũng ờ, gần ờ, đứt hàng rồi cô chú anh chị đợt này Phước về được có 102 ờ, thùng à mì đó thì cũng là của mạnh thường quân hỗ trợ nói chung là nhờ nhờ sự chung tay của các mạnh thường quân chiếc Lamborghini chạy trước rồi thằng toàn nó chạy quá chạy chạy trước dạ anh em mình ở Cần Thơ nha Cần Thơ nhưng mà đa số anh em mình tập trung ở ờ, quận Ninh Kiều ờ, nhiều tại vì đi anh em mình không đi xa không được Ủa nó chạy đâu tới dưới luôn rồi đi rồi. thôi đi về, về, về, về chốt cái găng luôn đi lỡ rồi chạy theo nó về, về chốt cái găng dạ mình cứ xin được cái gì ai cho gì lấy cái đó à để gửi cho bà con dùng nằm ở nhà đang mùa dịch thì mình ờ, nấu khoai mình ăn đây là đoạn đường ờ, nhịp dẫn cầu Cần Thơ cảm ơn chị Trang Lê Dạ quận Bình Thủy anh em mình chỉ nhóm nhóm được qua cầu Bình Thủy tí xíu rồi chị ơi Không có lên được tới trên đó là Đi lên là khỏi về Nếu về là phải nhiều thủ tục